có mấy mối tình rồi minh hiện tại thì có hai mối tình chính thức hiện tại đang có hai mối tình luôn hả đã trước đó cái hiện đó. tại em thì cũng thích những người tròn tròn thì có cảm giác là ấm áp vậy đó đâu mình thử choàng cái tay qua bụng coi có nó hợp ấm áp không chắc hết được hai tay luôn hai tay luôn lấy cái tay kia ra minh lấy cái tay kia ra <laughs> chắc cũng được đúng rồi đó rồi thử lại coi thử rồi lại giống thôi. như mình ngồi xe vậy đó đó ừ đó rồi để để nguyên chụp tấm hình nhà trai rồi vâng, mời anh trai xin mời nhà gái trời ơi dễ thương quá mời nhà trai giới thiệu về mình chào chú Quyền Linh, dạ chào chị vâng. Ngọc Lan Con uh, tên Phan Hoàng Minh, năm nay 29 tuổi Hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Minh làm gì Minh? Dạ con đang làm nhân viên giao nhận hàng hóa à, Bây giờ mình tới với bạn nữ nè chào chị Ngọc Lan, dạ con chào chú Quyền Linh, con chào à, tất cả khán giả có mặt tại trường quay. Dạ con tên là Cẩm Tiên, dạ con năm nay 23 tuổi và con làm nhân viên bán hàng, con làm việc ở à, thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm Tiên cho à, nhà trai biết một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em á là là gì? Dạ điểm mạnh Rung của em. Rung quá. <laughs> ừ thôi về nhà trai giới thiệu trước đi dạ. điểm mạnh điểm yếu là mình là gì giới thiệu cho nhà gái nghe nè điểm mạnh của con là biết chơi thể thao biết nấu ăn à, không hút thuốc biết chơi thể thao được hai môn hai môn luôn môn gì nè đá banh với bơi lội chị nhưng mà chơi thể thao mà nó cũng chưa có ờ, gọn lắm á dạ nghỉ dịch lâu á dạ nghỉ dịch lâu á <laughs> nghỉ dịch hả trời ơi hàng chi nó nó cũng chưa gọn lắm thật ra giờ con phải tập cho nó gọn xíu nữa dạ. ủa bên đó không có được gọn hả nó cũng gọn chắc nhưng mà nó cũng có nơi cũng chưa gọn lắm rồi à, điểm yếu là gì trong công việc thì nó hơi cứng đầu đấy. nhiều lúc bạn bè khuyên thì phải một hai lần mới nghe chứ khuyên một lần chưa nghe đâu trời đất ơi nhiều khi bạn bè khuyên đúng phải nghe nha dạ cái đó thì tiếp thu hơi chậm hơi chậm Mình sẽ nghe mời nhà gái dạ cái à, điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng à, tận tụy trong công việc với lại à, em không có thích uh, tập mạch à, mà bới móc về chuyện đời tư của người những người khác á còn uh, điểm yếu á, thì em hơi ít nói trầm tính với đôi khi mình không có biết cách uh, chia sẻ cái cảm xúc của mình anh uh, có mấy mối tình rồi minh hiện tại thì có hai mối tình chính thức hiện tại đang có hai mối tình luôn hả đã trước đó cái hiện đó. tại giật mình mối dài nhất nhiêu ngắn nhất nhiêu hai cái đồng năm bạn nữ về quê làm không có ở thành phố nữa kêu về chung mà không có được à kêu về chung mà mình không về đúng không à. không lẽ hai bạn kêu về chung luôn hả trời đất vậy bạn nữ nãy ờ, ở sài gòn đúng không dạ anh đâu đâu kêu về chung không sao rồi bây giờ mình nghe tình trường của ờ, bạn nữ nè dạ em thì ờ, trước giờ em chưa có ừ, chưa có mối tình nào hết trời ơi trời ơi cô gái của tôi còn trong trắng lắm nha dạ. để tôi qua đây tôi coi đây thật ra yêu cũng chưa có nhiều yêu chút chút thôi cũng dạ, không có dạ, nhiều kinh nghiệm đâu không có gọn đều <laughs> Ơ nhưng mà dễ thương lắm nha vậy thì bây giờ mình có mình mình có một cái nhu cầu về ờ, cái người ờ, bạn gái sắp tới của mình là như thế nào không em thì chỉ cần hiền ngoan có hiền biết ngoan. chút với lại nấu ăn là được tại vì nấu nấu ăn em lo được à, vậy được đó bên kia người ta chưa có mối tình nào hết trơn tao ta không có kinh nghiệm đó có gì em chỉ được rồi dạ chào chú quỳnh lan rồi chào con gái định chừng nào có người yêu dạ thì khi nào mà có gặp người được người hợp ý thì con mới <laughs> có người yêu chứ người hợp ý là sao nói chú biết được không ảnh là vui vẻ hòa đồng vui tại vì con hơi ít nói rồi thì con ừ. muốn ảnh nói nói nhiều nhiều khi để chọc cho con cười này nọ người kia khỏi còn chọc con cũng cười nữa vậy dạ chứ ừ. một ít hút thuốc rồi ít nhậu nhẹt bên kia không có gì trơn luôn không có thuốc không nhậu luôn tốt bụng hiền lành bụng là tốt rồi đó tốt yên tâm chú biết bụng mình đó là tốt rồi không có lo gì hết á dạ khoảng chừng nào thì con sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn thì mẹ con cũng hay nói là chơi cho đã đi rồi tới 25, 26 thì mình kết hôn hai ba năm nữa bên đây 29 sao mà mối thấy được ha thấy chịu chịu ha chịu. tôi thấy tôi cũng được á nhưng mà không biết là người còn người thân, người thân như thế nào đó đúng rồi bây giờ mình hỏi đi cưng đi với ai dạ đi với mẹ với chị nói chung là tùy các cháu thôi bây giờ muốn muốn trong năm nay cũng được và muốn hẹn hò theo ý cháu vài ba năm nữa thì nếu mà minh nó chịu nó chờ được nó chịu được thì theo ý nó luôn vợ dạ, nó có phải làm dâu không trời ơi chị rất là thoải mái lắm không có bắt làm dâu về muốn làm dâu thì làm dâu mà muốn xin ở riêng là cho liền chấp nhận liền yeah. Dạ. và khi ra riêng thì sẽ cho một số vốn để làm ăn tự tụi con muốn làm gì làm mẹ chỉ cho giúp con một một cái khởi đầu bước đầu vậy thôi quá tuyệt vời mẹ chồng tuyệt vời luôn rồi dạ yeah cô vậy cô mong muốn có người con dâu như thế nào cô muốn có con dâu à biết lễ phép ngoan hiền biết người trên kẻ dưới cũng như là mình mình về làm dâu ở trong gia đình á mình đi ra ngoài mình đi làm á mình gặp lối xóm như ông bà hoặc là cô chú bác anh chị mình chỉ cần gật đầu mình chào người ta một cái thôi là được rồi còn đi về không phải lo cơm nước gì thí dụ như mẹ ở nhà thì mẹ lo hết về con có cái gì phụ mẹ làm được cái gì thì làm con làm mẹ làm hết cảm ơn, à, cảm ơn cô mẹ rất chồng nhiều. tương lai của ai đó dạ dạ con cảm ơn cô đó. cảm ơn chị được ha em dạ, cảm ơn anh vậy là được con hả thấy khỏe rồi ha dạ. nếu mà hai đứa mà được đến nhau thì bà mẹ chồng là số một rồi ha dạ giờ mình hỏi ý kiến nhà gái nè tôi lộn chịu chỗ dạ em đi với mẹ sao mình thấy uh, con uh, con rể tương lai đó được không Ừ, thấy cũng vui vẻ vui vẻ thấy cũng được hiền nhờ bên à, bên à, chàng rể này nè bảo bọc con gái mình ừ. rồi hai bà xui cũng hiền ha hiền khô à đi về nhà trai mình nói một câu gì với nhà gái à, nói chung nếu mà cháu nó có đủ duyên phận của nó mà thành đôi thành cặp đó, thì em cũng xin hứa là sẽ bao bọc cháu như con của mình vậy đó như con gái của mình vậy đó dạ cũng cảm ơn không quá đã có đất luôn nội mình bị hạnh phúc lây á đúng rồi thôi bây giờ mình mở mở ra rào cho hai đứa trẻ nó mở, mở rào ra. tiến tới luôn mình ờ chào em anh có món quà nhỏ nhỏ muốn tặng cho em dạ em cảm ơn anh bông rất là xinh em thì em cũng có một món quà tặng cho anh à cảm ơn em đó lần đầu tiên mình gặp gỡ mình cảm nhận đối phương như thế nào con thì thấy em nó dễ thương nhỏ nhắn hợp với cái cái cái mẫu người của con hợp quá ha thì à, em cũng thấy anh, anh à, tròn dễ thương thì hơi giống gấu bọc tí em thì cũng thích những người tròn tròn thì có cảm giác người ấm áp vậy đó dạ sợ ôm không vừa đó đâu đâu đâu đứng đứng minh minh đứng, đứng lại gần coi đâu đâu anh ôm thử vòng với nó ôm thử vòng cái ôm cái anh mét bảy à, em có mét rưỡi nha mét rưỡi cũng hợp đâu đứng sát bên coi đâu mình thử choàng cái tay qua bụng coi có nó hợp ấm áp không chắc hợp được hai tay luôn hai tay luôn lấy cái tay kia ra minh lấy cái tay kia ra chắc cũng được đúng rồi đó rồi thử lại coi thử Mày lại giống như mình ngồi xe vậy đó đó ừ đó rồi để để nguyên chụp hình vậy dạ. chứa để y nguyên làm lại mình đưa tay lên đúng rồi ta thử vòng đó rồi giữ nguyên chụp tấm hình lưu niệm rồi được em thì em không có biết nấu ăn nhiều em chỉ biết nấu mấy món ờ, đơn giản thôi thì ờ, anh có biết nấu ăn không từ đơn giản đến phức tạp anh làm được hết em hiện tại giờ đang ở quận mấy em đang ở bình chánh bình chánh còn anh ở quận mấy anh bên gò vấp à gò vấp thì cũng hơi xa nhưng mà không sao nó đi giao liên quận mà lần này về nó nhận giao bình chánh không chắc đăng ký bụng nó luôn <laughs> đăng ký bụng nó luôn đó con được á công việc của mình là giờ hành chánh luôn hay sao dạ công việc của em thì ờ, làm giờ hành chánh từ tới 5 giờ là em nghỉ rồi anh thì rảnh đa số là rảnh buổi tối thì em cũng, rảnh buổi tối tiện đường thì ghé dạ thì anh có thể ráng ghé nhà em chơi không tiện cũng ghé tình yêu mà đang cua nữa nhiệt tình lên không tiện cũng ghé mình tiến tới đi hai đứa nắm tay nhìn thẳng mắt nhau đi hai hai ta không phải bắt tay dễ thương quá bé này thấy cưng quá <laughs> cũng rụng tim cũng rụng tim luôn hả vậy nó vô được rồi đó con thấy con nắm tay bạn trai á con thấy sao con thích không dạ thì <laughs> con vì vậy con run quá con cũng không nói gì được nhưng mà có cảm xúc gì với người đối diện không thì ờ, cũng có ấn tượng tốt như đầu tiên với anh à dạ mình dạ anh cũng hiền vui vui vẻ có phải là người phù hợp với con không ừ, <laughs> dạ cũng phải mình hát bài nào đó tặng cho bạn gái đi giờ con nhớ khúc nào con hát đó đúng rồi nhớ khúc nào con hát khúc đó con hát cháu lên ba lên bốn cũng được khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai anh mong bước chân em về trong nắng mai Đừng mang bóng đêm vô tình để vây kín trong tâm hồn Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương nhà gái à, suy nghĩ cho nó kỹ rồi đưa ra quyết định của mình là bấm vào cái nút đó dạ. bấm vào nút đó bấm cái nút để xin phép người lớn cho mình hẹn hò với nhau chuẩn bị một hai ba hết thời gian chúc mừng rồi bây giờ hai đứa chính thức hẹn hò với nhau nắm tay nhau nào đó đẹp lắm á xin phép bác cho tụi con hẹn hò với nhau con hứa cái gì đó xin phép bác cho con được hẹn hò với uh, em nếu mà được được cưới em và làm vợ thì con sẽ một lòng một, một lòng một dạ với em chăm sóc em đến suốt đời cũng vui đó nhưng mà hy vọng lời nói của cháu là bằng tấm lòng bằng sự thật nha để chở che con gái của bác nói chuyện với bác vài câu đi Dạ con chào bác Con thì <laughs> con có ít nói con không biết nói gì á Thì à, con <laughs> cũng à, hứa với bác là mai mốt con nếu mà có về làm dâu cho bác á Thì con sẽ à, hiếu thuận đối xử tốt với chị em trong nhà Không có gì bằng cả à, Bây giờ hai đứa ôm nhau một cái thôi Ôm chặt nhau bây giờ đó Đó, đứng yên nguyên, yên nguyên, chụp cho mình Trời ơi, nó đẹp bây giờ thì chương trình sẽ có những phần quà dành